Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một bộ phim chủ đề tình yêu sau chiến tranh, một vị đại tá mải mê với công việc trên chiến trường, nhưng không biết được vợ mình vì thiếu thốn sự quan tâm chăm sóc nên đã ngoại tình với một anh chàng đẹp trai phòng độ. Vậy mối tình này sẽ có kết cục ra sao? Hãy cùng mình tìm hiểu thêm nhé. Bộ phim lấy bối cảnh nước Đức thời hậu chiến năm 1946, khi này quân đồng minh đã giành chiến thắng, nước Đức chịu tổn thất vô cùng nặng nề. Morgan đang trên tàu đến thành phố Hamburg để đoàn tụ với chồng của mình. Lewis là một đại tá người Anh, ông được cử đến đây để xây dựng lại thành phố đổ nát. Nhưng khi hai người đặt chân đến ngôi nhà mới, Morgan bất ngờ nhận ra chồng mình đã quyết định rằng bọn họ sẽ chia sẻ ngôi nhà với những người chủ cũ ở đây. Lubert là một kiến trúc sư người Đức đã mất vợ trong chiến tranh. Căn nhà của họ cũng bị trưng dụng cho người Anh. Lubert dẫn hai vợ chồng Morgan đi thăm thú quanh căn nhà này, rồi anh ta cũng nói rằng mình và con gái sẽ tránh mặt các vị trước khi chuyển đến trại tập trung. Buổi tối hôm ấy tại phòng ngủ, Morgan chợt nhìn thấy một kỷ vật quen thuộc, không ngờ chồng mình vẫn giữ gìn cẩn thận cái hộp thuốc này, bên trong là tấm hình chụp cùng cậu con trai đã mất. Rõ ràng Morgan vẫn chưa thể nguôi ngoai sau cái chết của con mình. Sáng hôm sau khi Lewis đi làm, ông nhận được tin báo rằng một kẻ khủng bố đã cài bom trong khi giao đồ ăn. Hai binh lính vì thế mà không qua khỏi. Kẻ khủng bố kia là tàn quân phe Hitler. Ở phía bên này Morgan thức dậy không thấy chồng ở cạnh, cô từ từ cất quần áo của mình đi. Nhìn thấy chiếc áo len, cô lại nhớ về cậu con trai bé bỏng của mình. Lúc sau Morgan đi lang thang trong nhà, tình cờ cô nhìn thấy Feda, cô con gái của Lubert. Morgan định tiến tới bắt chuyện làm quen, nhưng cô nhóc lại tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Lubert lúc này cũng tới bảo con gái phải tránh mặt trên gác mái. Rồi khi ngồi vào bàn ăn sáng, chồng cô cũng vừa trở về đến nơi. Anh xin lỗi khi ra ngoài sớm vì đã có chuyện gấp xảy ra. Morgan lúc này cũng thổ lộ với chồng của mình. Cô cảm thấy không thoải mái khi ở chung với người khác, nhưng Lewis lại nói rằng bên ngoài kia hỗn loạn lắm, ta nên cảm thấy thương cảm cho họ. Sẽ chẳng ra sao nếu đuổi nhà Lubert ra ngoài đường. Dẫu biết là vậy nhưng Morgan vẫn cảm thấy không vui vẻ gì. Khi chồng đi làm cô nàng phải ở nhà một mình, vừa nhờ đám người giúp việc một chút chuyện, thì ở đằng sau bọn họ lại tỏ thái độ khinh khỉnh coi thường. Buổi tối đến khi hai vợ chồng cùng nhau ngồi ở bàn ăn, Morgan cảm thấy chồng mình vẫn rất bình thường sau cái chết của con trai, nhưng Lewis lại không muốn hai người đề cập đến chuyện này. Cô nàng tức giận chẳng thèm ăn nữa mà bỏ đi, lúc sau lại thấy Morgan ở trong bồn tắm ngồi khóc một mình. Cái chết của con trai đã để lại một vết thương không nhỏ trong cô. Lewis thấy vậy nhưng cũng chỉ biết đứng nhìn từ xa. Buổi sáng hôm sau, Morgan ra ngoài gặp gỡ bạn của mình, kể cho cô ấy nghe về chuyện ở ngôi nhà. Cô bạn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, bởi cô ấy cũng cho rằng ở cùng người Đức không phải là ý hay. Morgan cũng chỉ đành nhẫn nhịn chuyện này thôi. Khi này Lubert cũng dặn dò con gái không được xuống nhà nữa, nhưng có vẻ như Feda cũng không vừa lòng, nói rằng ông thật hèn nhát, Lubert chỉ biết chấp nhận để gia đình được bình yên. Sáng hôm sau trên đường đi học, Feda lại xuống buýt không tới nữa, cô nàng gia nhập đám người dân ở đây, hy vọng có thể tìm lại thi thể của mẹ mình. Lúc này Feda cũng đã làm quen với một anh chàng ở đây. Một ngày nọ khi hai vợ chồng đến nhà bạn Morgan dự tiệc, tình cờ chồng cô ấy có nhắc đến chuyện bọn họ đã đánh giá những người Đức để xem họ có trong sạch không. Morgan thắc mắc hỏi chồng rằng Lubert đã được kiểm tra chưa, nhưng Lewis cảm thấy khó chịu và nói rằng điều đó không cần thiết. Dẫu vậy Morgan vẫn khăng khăng cần anh ta thực hiện kiểm tra. Vậy là ngày hôm sau, Lubert có mặt ở trụ sở cảnh sát để thực hiện đánh giá. Mặc dù anh ta đã trả lời xong xuôi các câu hỏi, nhưng vẫn bị sĩ quan cảnh sát kia trêu chọc móc mỉa. Anh chàng có vẻ như rất tức giận nhưng không thể làm gì. Đến khi ra về cũng tỏ thái độ không thèm bắt tay với Lewis nữa. Lúc này ở nhà, Morgan thấy một bức tranh rất dung tục được treo trên tường cô nàng mới gọi Lubert vào để giải thích chuyện này. Nhưng anh ta giờ đây lại không chịu nhẫn nhịn như thường ngày, còn thách thức rằng hãy đuổi chúng tôi đi. Morgan cũng không hề có ý định như thế. Rồi Lubert nói rằng tôi sẽ cho bà lý do để đuổi chúng tôi. Cứ vậy mà tiến tới hôn Morgan. Cô nàng bất ngờ tát cho anh ta một cái, nhưng có lẽ trong lòng của Morgan cũng đã có chút rung động. Ngày hôm sau lại thấy Feda đang đi cùng chàng trai hôm trước, lúc này anh ta đã dẫn cô về đến chỗ ở của mình. Feda sau đó còn đưa cho anh hộp đựng thuốc lá của Lewis. Anh chàng kia cũng cho cô gái xem trên tay mình. Đó chính là ký hiệu cho những tàn dư của phe Hitler. Tối hôm ấy nhà của Morgan đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ, lúc cô đang chuẩn bị bàn ăn thì người chồng cũng ngỡ ngàng, không ngờ vợ mình lại quyến rũ đến như vậy. Hai người đang chuẩn bị kéo nhau lên phòng đến mây mưa, nhưng chưa kịp làm gì thì Lewis đã nói mình phải ra ngoài. Lúc này Morgan cảm thấy vô cùng hụt hẫng, vậy là cô nàng phải một mình tiếp các vị khách đến chơi. Cùng lúc đó đã có một cuộc biểu tình diễn ra, Lubert đi ngang qua thì vô tình bị xô ngã xuống đất, về đến nhà Morgan liền đem băng gạc đến cho anh ta, sau đó thì cô đã kéo anh ta lại, dành cho Lubert một nụ hôn ngọt ngào. Hai người đẩy nhau lên bàn để định hành xử. Đúng lúc này Lewis từ bên ngoài lại về rồi, thế là hai người đành chỉnh trang quần áo lại, coi như không hề có chuyện gì xảy ra. Đêm ngày hôm sau, khi hai vợ chồng đang ngồi cùng nhau, Lewis nói rằng anh ấy phải đi công tác vài ngày. Khi này Morgan liền trách móc anh, tại sao sau lễ tang của con trai, anh lại không trở về bên cạnh em. Lewis nói rằng mình có nhiệm vụ phải làm, nhưng Morgan lại rất thất vọng vì không có chồng cạnh bên khi đó. Lewis chỉ nói, anh xin lỗi, anh có công việc phải thực hiện. Morgan khóc lóc van này anh ở lại nhưng không được. Buồn bã vì không có người ở bên, Morgan đến chỗ cây đàn piano, cô nàng lại nhớ về người con trai đã qua đời của mình. Khi này Feda cũng đã tiến tới lại gần bên cô nàng, bọn họ sau đó đã cùng nhau đánh đàn một cách hòa hợp. Rồi Morgan cũng kể về cậu con trai nhỏ của mình, cậu bé đã qua đời vì một vụ đánh bom. Morgan càng nói càng khóc lóc dữ dội, rồi Lubert lại tiến đến để an ủi cô nàng đáng thương ấy. Sáng hôm sau Morgan đã rủ hai bố con họ ăn sáng cùng với mình, thậm chí còn bảo Phe đã cùng mình đi làm tóc. Cô bé giờ đây cũng đã dần chấp nhận Morgan rồi. Đến buổi chiều Morgan lại đi đến phòng của Lubert, hai người từ từ trao nhau những nụ hôn nồng cháy. Hôm ấy họ cũng đã có lần đầu tiên mây mưa với nhau. Ngày hôm sau Lubert lại dẫn cô cùng đi trong rừng. Thời tiết lạnh giá cũng không thể ngăn cản hai người vui đùa cùng nhau. Anh chàng đưa Morgan đến một ngôi nhà gỗ trong rừng. Họ đã có một thời gian vô cùng vui vẻ bên nhau, rồi Lubert nói rằng anh dự định sẽ rời khỏi nơi này, anh muốn cô cũng sẽ theo mình đi tới đó. Trong khi đó, Feda lại đến chơi cùng người bạn hôm trước. Anh ta từng bước quyến rũ cô gái trẻ này, sau đó lại hỏi tiếp thông tin về đại tá chung sống cùng nhà của cô. Và đương nhiên Feda không thể nào ngăn mình thích anh ta được. Một ngày nọ, khi Morgan lại đi chơi cùng với cô bạn của mình. Cô bạn này cũng dễ dàng nhận ra thái độ của Morgan đã thay đổi. Dường như Morgan đã có cảm tình với anh chàng Lubert kia rồi. Cuối cùng thì Lewis cũng trở về từ chuyến công tác dài ngày. Morgan đang đánh đàn trong phòng đang cười đùa vui vẻ. Lúc sau phát hiện ra là chồng mình thì chợt giật mình, thái độ ngay lập tức đã thay đổi. Rồi anh gọi mọi người vào phòng để thông báo một tin quan trọng. Hóa ra anh đã được thăng chức và chuẩn bị chuyển về Anh. Lúc này tâm trạng của Morgan lại vô cùng rối bời. Trong khi đó Feda chạy về chỗ anh bạn của mình, nhưng cô phát hiện ra anh ta đã không có ở đó nữa rồi chỉ nhìn thấy tấm ảnh Lewis bị cháy giữa khuôn mặt, cô bàng hoàng phát hiện ra kế hoạch của anh ta. Trong khi đó Lewis đang chuẩn bị dẫn Morgan đến một bữa tiệc. Khi cô nàng đang chuẩn bị thay đồ thì Lubert lại đi vào. Anh tiến đến nói với cô rằng hãy kể với chồng đi. Rồi cô nàng cũng bước ra ngoài với một tâm trạng nặng nề. Sau khi hai vợ chồng cùng nhau đến bữa tiệc, lúc đầu Morgan đã định kể với chồng nhưng lại chưa có cơ hội. Sau đó chồng cô bạn thân tiến tới chỗ của Lewis, kể cho anh nghe về chuyện giữa Morgan và Lubert. Lewis liền tiến tới nắm tay vợ và khiêu vũ. Lúc này cô cũng đã thú nhận mọi chuyện với anh, Lewis liền hỏi khoảnh khắc mà mối quan hệ này tan vỡ từ khi nào. Cô đau khổ nói rằng nó đã tan vỡ từ khi con của họ chết, và chính anh đã bỏ rơi em từ lúc ấy. Morgan biết chồng trách cứ cô vì cái chết của con trai. Rồi sau đó cô khóc lóc chạy khỏi bữa tiệc. Lewis đuổi theo cô và lên ghế lái thay vì cậu tài xế. Đang giữa đường trở về thì cậu tài xế đã bị sát hại. Lewis vội vàng đuổi theo kẻ sát nhân. Hóa ra người đó không ai khác chính là cậu bạn của Feda. Được một hồi thì cậu ta đã ngã xuống tảng băng. Lewis vội ngăn cô gái trẻ vì đã quá trễ mất rồi. Lúc quay lại xe Lewis nói với Morgan rằng không thể trách em vì muốn một khởi đầu mới. Sáng hôm sau Morgan đã chuẩn bị xong xuôi hành lý, rồi cô đến nói chuyện với chồng lần cuối trước khi đi. Khi này Lewis mới nói với cô rằng, anh không muốn bỏ mặc em, nhưng mỗi lần thấy em thì anh lại nhớ tới thằng bé. Morgan tiến tới ôm và an ủi chồng mình. Có lẽ cả hai đều tổn thương sâu sắc sau cái chết của con trai, nhưng rồi cô cũng đứng dậy và rời đi. Morgan cùng hai cha con Lubert lên xe để đi đến ga tàu. Đúng lúc chuẩn bị cùng nhau lên tàu, Morgan đã dừng lại. Cô nói rằng mình không thể bỏ mặc anh ấy như vậy. Nói rồi chỉ đành chia tay Lubert tại đây cô con gái Feda cũng trả lại cho Morgan hộp thuốc lá kia. Khi này Lewis đang sắp xếp hành lý chuẩn bị rời đi, chợt thấy Morgan đã đi bộ đến chỗ của mình. Hai người ôm nhau vô cùng tình cảm, vậy là cuối cùng họ cũng có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới. Bộ phim đến đây cũng kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.